Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và đây là một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Chúng ta lại gặp lại nhau trong DeFi Discussion nơi mà bọn mình sẽ cùng ngồi xuống chia sẻ những câu chuyện, những thông tin cũng như là góc nhìn liên quan đến à, thị trường crypto và đặc biệt là mạng thị trường DeFi trong tuần vừa qua thì uh, thị trường nó có một cái đợt uh, mình tạm gọi là correction đi một đợt uh, điều chỉnh sau uh, rất là nhiều những cái uh, đà tăng tích cực của những tuần trước đó tuy nhiên vẫn như thường lệ thôi thì uh, DeFi discussion sẽ sẽ không bàn quá nhiều về câu chuyện là giá sẽ đi như thế nào trong tuần tiếp theo mà thay vào đó thì bọn mình sẽ dành thời gian để nói về những cái cập nhật uh, những cái hoạt động của các dự án đang tham gia thị trường và nếu như mà anh em theo dõi Twitter uh, một tuần độ lại đây á, thì sẽ thấy ờ, một cái từ khóa nó uh, mình nghĩ nó cũng khá là bình thường và ít người để ý tuy nhiên là cá nhân mình thấy á, thì từ khóa này xuất hiện khá là nhiều lần trong một tuần vừa qua uh, đó là từ khóa mainnet và có rất là nhiều những dự án họ đã đề cập về cái lộ trình triển khai mainnet của mình ví dụ như là base của Coinbase nè hoặc là cái uh, nâng cấp uh, bedrock của optimism À, trước khi mà đi vào cụ thể những cái thông tin liên quan đến những cái mainnet rất là đáng chú ý này thì chắc là chúng ta sẽ dành ra một ít thời gian để ờ, nói về uh, khái niệm mainnet ha uh, để có thể uh, giúp các bạn uh, à, phần đông các bạn đang nghe DeFi Discussion có thể hình dung được rõ ràng hơn cụ thể cái khái niệm mainnet này nó là gì thì à, nếu mà để hình dung được mainnet nó là gì á, thì à, à, mình sẽ đi vòng một xíu và mình sẽ giải thích cái khái niệm testnet trước anh em hình dung á, là blockchain nó là một cái mạng lưới phi tập trung với rất nhiều các cái thành phần tham gia và đóng góp tài nguyên vào để xác thực các cái giao dịch và vận hành cái mạng lưới vậy thì cái mainnet là gì cái mainnet hiệu nôm na nó là cái mạng lưới chính thức và khi mà mọi thứ đã được triển khai lên mainnet thì có nghĩa là nó sẽ ở đó vĩnh viễn và nếu như mà có một cái lỗi gì đó phát sinh ở trên mainnet thì mọi thứ sẽ uh, rất là nghiêm trọng bởi vì nó là tài sản thực và rất là khó để có thể thực hiện những cái cập nhật để có thể uh, đảo ngược được những cái đồng thuận đó và uh, lấy lại được tài sản nếu như mà xuất hiện một vài các cái uh, lỗ hỏng thì trước mainnet như mình có đề cập thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm nó khá là thân thuộc với nhiều anh em đó là testnet ha thì testnet hiểu nôm na sẽ là cái uh, mạng lưới để thử nghiệm chúng ta sẽ thử nghiệm nhiều cái uh, nâng cấp về kỹ thuật trước khi mà b hết những cái công việc mà chúng ta đang thử nghiệm ở trên testnet này lên mainnet Vậy thì trong tuần qua thì ờ, chúng ta có rất là nhiều thông tin liên quan đến ờ, lộ trình phát triển ở ờ, trên mainnet của các dự án và như mình có đề cập hồi nãy á, thì cá nhân mình quan tâm rất là nhiều đến cái từ khóa là layer 2 base đây là một cái mạng lưới layer 2 được phát triển bởi Coinbase một sàn giao dịch nó khá là lớn trong thị trường và trên nền tảng của bộ công cụ là OpenStack thì trong một tập podcast gần đây thì à, Jesse Pollack à, là một trưởng nhóm trong cái à, team phát triển sản phẩm của Base á, thì anh này cũng có chia sẻ một xíu về cái lộ trình của Manage Base đó là có thể thì mọi thứ nếu như mà mọi thứ nó suôn sẻ thì họ sẽ triển khai cái mainnet này ngay trong năm 2023 và điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có thể có cơ hội để thử nghiệm những cái sản phẩm ở trên cái cái layer 2 mới này vậy thì tại sao cái việc mà Base triển khai mainnet ở trong năm 2023 này nó đáng quan tâm với ờ, nhiều anh em tham gia thị trường DeFi ha thì ờ, chúng ta cũng biết rồi đó là Ethereum thì ờ, đang rất là hot với câu chuyện là layer 2 và scaling thì bản thân base nó cũng là một cái giải pháp nó nằm ở trong cái nhóm câu chuyện này, cái nhóm sản phẩm này đó là những cái sản phẩm nó bổ trợ cho Ethereum và nó được hưởng một cái nguồn thanh khoản rất là lớn từ cái đồng tiền uh, ờ, e ETH do đó là cái việc mà base họ muốn đẩy nhanh cái lộ trình lên mainnet ngay trong 2023 để hưởng được uh, cái sức nóng từ cái câu chuyện này thì cũng rất là dễ hiểu và đây là một trong những cái chi tiết vô cùng quan trọng bởi vì nó là một cái uh, xu hướng lớn uh, song song đó thì chúng ta sẽ đi vào những cái uh, xu hướng nó mang tính nhỏ hơn ví dụ như là câu chuyện liên quan đến ObiStack thì à, nhiều anh em nếu mà tham gia thị trường mà có nghiên cứu sâu thì cũng biết là Coinbase họ đang uh, sử dụng cái công nghệ của OBStack, cái bộ công cụ OBStack để xây dựng cái layer 2 base này và đây là một cái từ khóa cũng rất là uh, đáng tập trung uh, đáng chú ý trong thời gian tới ngoài ra uh, cái yếu tố thứ ba mà anh em cần quan tâm đến base đó là những cái hoạt động liên quan đến thử nghiệm sản phẩm để có cơ hội nhận retroactive à, nếu như mà anh em đang theo dõi những cái hoạt động ở trên testnet của base á, thì cũng có thấy họ để một cái hoạt động là đại là là dành cho những cái developer những cái người mà biết lập trình á thì uh, nếu như mà bạn có deploy một cái contract gì đó lên trên cái testnet của base thì bạn sẽ có cơ hội nhận về một một cái NFT uh, ờ, chứng nhận là bạn đã tham gia xây dựng trên base vậy thì vậy thì tại sao mà à, mình nói là cái này nó cũng là một cái chi tiết rất đáng chú ý đó là không biết anh em đã từng thử qua cái hoạt động là deploy smart contract trên testnet của Base hay chưa nhưng mà cá nhân mình thấy là nó có một cái chi tiết rất đáng chú ý là họ sẽ yêu cầu bạn phải giữ Ethereum thực ở trên uh, cái cái mainnet cái ví mainnet thì bạn mới có thể claim được cái token ở trên testnet điều đó đồng nghĩa là họ đang chú trọng rất nhiều đến cái việc là uh, chặn cbin uh, những cái uh, con bot uh, tức là họ sẽ có một cái rào cản về về về mặt là à, tài sản để để không phải là ai cũng có thể triển khai một lượt rất là nhiều ví và có thể săn airdrop thông qua cái hoạt động này thì uh, mình không rõ là có dự án nào trước đây đã chặn Cbin theo cách này hay chưa chặn những cái con bot để claim cái testnet token hay chưa nhưng mà với cái chi tiết này thì chúng ta có thể thấy là có khả năng là họ sẽ À, xem xét những cái chỉ tiêu ở trên testnet những cái hoạt động à, làm những cái quest này những cái thao tác nho nhỏ thì có thể sẽ được xem xét để triển khai à, ví dụ như <laughs> base họ có kế hoạch lên ra mắt token về sau này thì à, chúng ta có thể nhận được những phần quà nó mình nghĩ là khá là bất ngờ đấy còn về cái khía cạnh là khi mà base triển khai mainnet ngay trong năm 2023 này á thì à, nhiều anh em sẽ có thể trực tiếp à, dùng tiền thật để trải nghiệm những cái sản phẩm ở trên cái hệ sinh thái này và nhận về những cái cơ hội à, có retroactive nếu như mà họ ra token thì mình nghĩ là cái khả năng là lấy cái chỉ tiêu ở trên mainnet thì nó sẽ cao hơn bởi vì thường thì các dự án thì họ sẽ muốn là kể một cái câu chuyện liên quan đến uh, retroactive để ở à, đâu đó thu hút cái dòng tiền đổ lên cái mainnet của mình uh, thử nghiệm các cái sản phẩm thì uh, cái này thì bọn mình cũng đã uh, chia sẻ ở trong uh, một tập podcast trước đây với tiêu đề là vì sao các dự án crypto cần phải ra mắt token thì anh em quan tâm đến cái câu chuyện này thì có thể tìm kiếm lại cái từ khóa để có thể nghe lại ha rồi thì đó là câu chuyện của base lý do tại sao mà chúng ta cần quan tâm đến cái lộ trình mainnet của dự án này trong thời gian tới có một vài thông tin mình đính kèm nho nhỏ xung quanh cái hệ sinh thái này ha thì uh, base uh, họ cũng có một cái ví ở trong cái hệ sinh thái này đó là Coinbase Wallet thì ờ, Coinbase Wallet thì ờ, trong tuần vừa rồi họ cũng đã tích hợp cái dịch vụ ờ, Wallet as a Service đây là một cái dịch vụ mà à, hiểu nôm na là nó nó đang đi theo một cái xu hướng mới đó là cái account abstraction đó thì nó sẽ tối ưu rất là nhiều những cái thao tác cho người dùng thì cái Coinbase Wallet này thì đã tích hợp account abstraction trên cái uh, testnet của base thì đây cũng là một cái thông tin một cái cập nhật đến kèm thêm song song cái việc là base họ công bố cái lộ trình phát triển mainnet ok thì uh, đó là câu chuyện của base Uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến một cái uh, dự án nó có liên quan trực tiếp đến uh, layer 2 base này đó là optimism vì sao hai cái dự án này nó có liên đới với nhau thì như mình có nói hồi nãy đó là Coinbase họ lựa chọn cái bộ công cụ OP của Optimism để xây dựng cái uh, layer 2 base của mình. Vậy thì trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái thông tin cập nhật liên quan đến cái OP của Optimism ha. Thì uh, trong tuần vừa rồi một thông tin nó cũng khá là không tích cực lắm cho Optimism đó là cái uh, nâng cấp Bedrock của họ thì đã bị trì hoãn. Chúng ta biết là Bedrock là một cái nâng cấp rất là quan trọng của Optimism khi mà nó giúp giảm thiểu cái ờ, dữ liệu uh, hiểu nôm na là nó compress nó nén cái dữ liệu lại và nó sẽ giảm cái chi phí giao dịch ở trên Optimism rất nhiều. Uh, ngoài ra thì uh, Bedrock nó còn uh, đính kèm theo cái bộ công cụ là OBStack ấy. thì uh, OBStack thì sẽ được dùng để uh, hiện thực hóa cái viễn cảnh là xây dựng các cái super chain uh, xoay quanh hệ sinh thái của Optimism và đây là cái viễn cảnh mà sẽ đặt nền tảng cho base tức là nếu như mà cái nâng cấp này nó chưa được triển khai lên mainnet và nó vận vận hành một cách chân chu thì có thể base họ vẫn chưa có thể launch được cái mainnet của mình đâu cho nên là cái chi tiết mà hai cái tên là base và uh, optimism nó có liên đới với nhau là như vậy ok uh, trở lại cái câu chuyện của um, bedrock thì tuần vừa qua chúng ta biết là bedrock họ có một cái khoảng thời gian gọi là freeze cái consensus và cái feature cái tính năng thì uh, hiểu nôm na là ở trên testnet á, thì uh, khi mà được cộng đồng đồng thuận hết bỏ phiếu thông qua cái nâng cấp này thì họ sẽ triển khai một cái khoảng thời gian là 2 tuần để đóng băng những cái cập nhật ở trên testnet và họ theo dõi cái độ ổn định của cái cái phiên bản ờ, Bedrock ở trên testnet. Thì khi mà đóng băng như vậy á, thì trong một cái báo cáo về mặt kỹ thuật thì Bedrock họ đã phát hiện ra một vài cái uh, lỗ hỏng thì nó cũng thuộc dạng gọi là trung bình thôi, nó không quá là nghiêm trọng. Tuy nhiên là họ cũng đã gọi là tạm ngưng cái quá trình đóng băng uh, theo dõi này để họ có thể fix họ sửa lại những cái lỗi ở trong cái bản nâng cấp bedrock và trong thời gian tới khi mà sửa xong công bố xong cái bản sửa này thì họ sẽ tiếp tục tái khởi động lại cái quá trình là freeze tức là đóng băng à, và tiếp tục theo dõi thêm hai tuần nữa cho nó ổn định thì họ sẽ bắt đầu mới triển khai cái bedrock này ở trên mainnet vậy thì nếu như mà chúng ta tính uh, dôi dôi ra thêm một xíu thì khoảng 2 tuần nữa thì có thể đâu đó trong nửa sau của tháng 5 thì Bedrock sẽ được ra mắt và đây là một cái chi tiết khá là đáng chú ý cho Optimism về nâng cấp bedrock thì mình có đọc được một cái chi tiết nó cũng uh, vô cùng quan trọng đó là họ tuyên bố với lại cộng đồng rằng là cái bedrock này sẽ đưa optimism đến sát với ethereum equivalence hơn thì Ethereum Equivalence là gì thì anh em có thể theo dõi lại cái tập bọn mình nói về zkVM và cái khúc mà bọn mình nói về cái độ tương đồng giữa các cái layer 2 với lại mainnet L1 á thì cái này nó là vô cùng quan trọng mặc dù nó khá là kỹ thuật nó khá là technical nhưng nếu người dùng hiểu được cái yếu tố này thì họ sẽ có những cái đánh giá nó khách quan hơn về các cái sản phẩm layer 2 một cái chi tiết mà uh, cá nhân mình không có phải gọi là công kích uh, ờ, Zikishin era nha nhưng mà một cái chi tiết liên quan đến việc tương đồng này đó là um, Zikishin era thì uh, họ chỉ ở cái mức gọi là EVM uh, ờ, compatible thôi và uh, và vì và vì không quá là tương thích với Ethereum cho nên là xảy ra một cái sự cố đó là cái dự án họ viết code ở trên ZK Sinera họ deploy ở trên ZK Sinera nhưng mà nó không hoàn toàn hoạt động y chang như 100% như cái việc là triển khai cái code ở trên mainnet của layer one thì nó dẫn đến một cái sự cố là cái lượng tiền nó bị đóng băng ở trong cái contract đây là một cái sự sự cố uh, vì cái layer 2 nó không có hoàn toàn tương đồng 100% với layer 1 cho nên là các cái dự án khi mà họ phát triển dự giải pháp của mình á, thì nó không đảm bảo được là hai cái code đó sẽ được vận hành giống nhau y chang tuy nhiên là về sau thì ZK thì họ đã có liên hệ và à, xử lý cái vấn đề này à, lấy lại cái tài sản bị đóng băng đó cho người dùng thì uh, nói như vậy để thấy là cái chi tiết Ethereum Equivalence này nó khá là quan trọng mình không rõ là trên cái thang đo tương quan thì cái nâng cấp bedrock này nó sẽ nằm ở khúc nào tuy nhiên là optimism họ bảo là họ sẽ đưa cái mạng lưới của mình tiến sát về tới cái uh, ethereum equivalence sau cái nâng cấp bedrock này và đây là một cái chi tiết mà khá là đáng chú ý và anh em sẽ cần phải theo dõi uh, trong thời gian tới để xem là uh, thực sự dự án họ sẽ tương đồng với Ethereum ở cái mức như thế nào và nó có tránh được những cái sự cố giống như là ZK Sinera đã gặp phải trong uh, một hai tuần đổ lại đây hay không Ok, thì uh, cũng như cái câu chuyện về base hồi nãy thôi thì mình sẽ có một vài thông tin đính kèm liên quan đến uh, OpenStack này thì uh, uh, trong tuần vừa rồi A16Z một quỹ đầu tư mà tham gia vào những cái vòng đầu tư đầu tiên của Optimism và cũng là một cái uh, tổ chức uh, support ủng hộ rất là mạnh mẽ cho hệ sinh thái Optimism ấy thì họ cũng đã công bố một cái uh, một cái roll up client thì roll up client hiểu nôm na là các cái đối tượng tham gia vào cái mạng lưới uh, những cái đơn vị xác thực ấy thì họ sẽ phải, phải vận hành một cái tạm gọi là một cái validator còn ở trên layer 2 thì họ sẽ dùng cái từ là sequencer thì để vận hành một cái sequencer như vậy thì họ sẽ cần những cái phần mềm và những cái phần mềm này thì nó uh, nó gọi là client thì trong tuần vừa rồi A16Z họ công bố một cái roll up client có tên là Magi thì uh, cái client này thì nó được viết bằng cái ngôn ngữ là Rust thì uh, nó nó sẽ giúp là đa dạng hóa nhiều cái ngôn ngữ hơn và giảm thiểu nhiều cái rủi ro uh, ờ, cho mạng lưới uh, tránh cái việc tập trung uh, mọi người sử dụng một cái client chung với nhau và nếu như client nó gặp lỗi thì nguyên mạng lưới sẽ gặp vấn đề thì uh, đây là một cái bước đi mà uh, mình cho rằng là vô cùng cần thiết đối với những cái giải pháp mà nó vẫn còn rất là sơ khai và nó vẫn chưa hoàn toàn phi tập trung hẳn kể cả về mặt sâu dưới hạ tầng như vậy thì uh, đây là một cái chi tiết mà mình nghĩ là sẽ, sẽ rất là quan trọng đối với những cái mạng lưới như Optimism và dự án cuối cùng có những thông tin liên quan đến cập nhật mainnet trong uh, tuần vừa rồi đó là Sui thì uh, tuần vừa rồi uh, Sui đã thông báo cái hoạt động token sale tức là mở bán token của mình ở trên rất là nhiều sàn giao dịch uh, nổi tiếng ở trên thị trường uh, thì uh, nhiều anh em cũng thấy là khá là hẳn tại vì tại tại sao mà có những cái hoạt động ở trên testnet mọi người thử nghiệm các thứ ở trên mạng lưới này nhưng mà không có à, không có thấy thông báo gì liên quan đến error hay retroactive cả và nếu như mà anh em kéo xuống đọc comment của rất là nhiều uh, người dùng họ spam ở dưới cái comment trong cái post liên quan đến token của sui thì họ bảo là uh, no airdrop bằng uh, no community tức là <laughs> không có airdrop thì, thì không có community không có một cái cộng đồng nào cả thì thì cái này nó cũng là một cái sự thật nó phản ánh rất là uh, rất là rõ ràng về cái incentive cái động lực của người dùng khi mà họ tham gia vào một cái mạng lưới họ thử nghiệm cái sản phẩm thì cái này là một cái uh, một cái sự thật mà chúng ta phải uh, gọi là uh, đồng tình với nhau là như vậy uh, tuy nhiên thì uh, uh, quay trở lại với cái câu chuyện là mainnet thì uh, uh, Sui họ cho biết là đầu tháng 5 này họ sẽ triển khai mainnet và uh, tất nhiên là anh em có thể uh, quan tâm thì có thể thử nghiệm uh, các cái sản phẩm ở trên hệ sinh thái của Sui rất là nhiều sản phẩm mới họ chắc chắn sẽ đổ bộ lên uh, cái mainnet này và uh, có một cái chi tiết mà mình cũng khá là thắc mắc đó là trong cái token allocation vào tháng 12 năm ngoái thì uh, Sui Foundation họ có chích một khoản khoảng 6% thì đây là cái allocation liên quan đến uh, community access và họ có đính kèm một cái từ khóa là app tester thì mình cũng thắc mắc là tại sao trong cái thông báo ra mắt token vừa rồi thì không có cái liên quan đến cái uh, từ khóa nào liên quan đến cái app tester này cả thì mình nghĩ là quay trở lại với cái chi tiết mà đề cập Ờ, ở cái ờ, phần của layer 2 base thì mình nghĩ là các dự án họ sẽ muốn launch mainnet trước và khi mà có nhiều sản phẩm ở trên cái mainnet đó rồi thì họ sẽ bắt đầu kể cái câu chuyện liên quan đến uh, retroactive và maybe là có thể là airdrop token cho người dùng thì lúc đó sẽ có một cái động lực kéo cái dòng tiền đổ vào cái mainnet của họ thì lúc này thì nó sẽ là một cái thời điểm thuận lợi hơn để ra uh, ra cái thông tin liên quan đến airdrop cho người dùng thì đây là một cái chi tiết mà anh em có thể cân nhắc uh, liên quan đến cái câu chuyện của xui ok thì mình nghĩ là những thông tin về các cái cập nhật mainnet của các dự án trong tuần vừa rồi như vậy thì cũng đã gọi là cũng cũng khá là ngập tràn rồi thì uh, hy vọng là những cái nội dung trên đây sẽ mang lại những góc nhìn thú vị những thông tin chi tiết những cái cập nhật nó uh, quan trọng uh, của dự án uh, đến với các anh em đang nghe DeFi discussion có một chi tiết mà mình muốn disclaimer luôn đó là thứ tự của các cái uh, dự án mình đề cập ở trong tập podcast lần này thì nó không liên quan đến <laughs> cái độ quan trọng cũng như là những cái thông tin ở trong tập podcast tuần này thì nó sẽ không được xem là lời khuyên đầu tư tất cả chỉ là những cái à, thông tin mà mình muốn <laughs> mang lại cho các bạn đang nghe DeFi Discussion và một vài góc nhìn cá nhân thôi và đó là tất cả những gì có trong tập à, tổng hợp ngắn tuần này uh, hy vọng là DeFi Discussion đã có những thông tin cũng như là những cái gạch đầu dòng uh, quan trọng dành cho các bạn đang nghe À, hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những topic thú vị xoay quanh thị trường DeFi. À, hẹn gặp lại anh em và một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều.